có một ly thì anh em có một đường và tham một chút dễ đường dài Oh, oh, oh, oh. I am going Thank you.